Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ dơ quát Xin chào các người sốc fan Và vâng, hôm nay đồng hồ dơ quát của chúng tôi à, Review bóc hộp Một mẫu đồng hồ mới về tại dơ quát của chúng tôi Vâng, mẫu đồng hồ này thì à, cũng à, ra mắt khá lâu rồi Nhưng à, đây là một mẫu đồng hồ cũng đang rất là hot à, Tại thị trường Việt Nam cũng như trên toàn thế giới Được anh em đánh giá rất cao và nhiệt tình đón nhận anh em ạ Vâng, hôm nay chúng ta sẽ cùng xem à, mẫu đồng hồ này có gì đặc biệt và màu sắc kiểu dáng của em nó ra làm sao và mẫu đồng hồ này có mã là GM 2100 1 ADR rồi chúng ta sẽ vào xem ngay anh em nhé Rồi, chúng ta sẽ bóc hộp em nó nào. Rồi, như thông lệ thì à, đồng hồ g sốc bao giờ cũng có à, những cuốn sách hướng dẫn ở đây. Đấy, đây anh em này đây là những cuốn sách hướng dẫn bằng đủ các thứ tiếng để cho anh em sử dụng ở đây này và đây cũng là một cái cuốn sách hướng dẫn của em nó này và có một cái thẻ bảo hành quốc tế ở đây đây là trong này có một cái thẻ bảo hành quốc tế nhá đấy rồi ta sẽ mở em nó xem nào rồi đây là một chiếc hộp và chiếc vân cát rất là đẹp này đấy rất là đẹp luôn anh em ạ cực kỳ đẹp và sang rồi ta sẽ bóc em nó xem nào rồi đây rồi anh em ơi rồi mẫu đồng hồ này có gì đặc biệt nào rồi đây là một mẫu đồng hồ nổi đình nổi đám trong thời gian qua đây anh em ạ đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế tôi đánh giá rất là đẹp này anh em nhìn xem đây anh em nhìn này rất là đẹp đúng không ạ rất là sang chảnh luôn đây nguyên siêu anh em nhé nguyên siêu luôn này nguyên đài nguyên kiện luôn mới về tại giờ bắt chúng tôi đây mã của em đó là GA 2101 ADR giá là 7 triệu 254 nghìn anh em mua online chúng tôi siêu anh em 10% và cũng giới thiệu với anh em một chút đó là đây là cái tem chống giả và bảo hành chính hãng cho anh em Đấy. thì khi anh em mua thì sẽ quét cái mã QR và vào cái link bảo hành chấm anh quê này và chúng ta sẽ nhập cái mã ở đây đấy ta cào lớp này ra ta nhập cái mã này vào và sẽ kích hoạt bảo hành cho em nó rồi mã GA 2100 này thì cũng không xa lạ gì với anh em nữa bởi vì đây cũng là một mẫu à, rất là đẹp và được anh em tín nhiệm rất là cao luôn mẫu đồng hồ này thì à, có nhiều cái chức năng đây đây anh em này đây có rất là nhiều chức năng này sốc reset này chống nước 200m này led light này à, đây đây sitop quát này rồi là West Time này, năm báo thức này và câu đau tham này. Vâng, mẫu đồng hồ này thì được thiết kế là vỏ là thép 316L này, dây nhựa này, anh em xem này. Đấy, rất là tinh tế anh em ạ. Mặt diode này được đánh xước này anh em này. Vâng, ở cọc số 9 giờ của mẫu đồng hồ này thì có cái kim để chỉ các chức năng để cho anh em chỉnh này. Và có cái màn hình điện tử để hiển thị ngày tháng thứ cho anh em. Và mẫu đồng hồ này thì có điểm giả quang ở kim giờ kim phút này. Đây, anh em nhìn đây sành lẹt luôn này rất là sành luôn đấy rất là sành luôn và chức năng của em nó thì có rất nhiều chức năng giống như tôi vừa cho anh em xem rồi thì có giờ đếm xuôi giờ đếm ngược giờ quốc tế rất là nhiều các múi giờ khác nhau đây phần đèn đây anh em này đó, đèn này cái mặt đáy của em nó đây mặt đáy của em nó thì không thể thiếu cái tem vàng của anh khuê quát này Đấy, anh khuê quát là gì anh khuê quát là à, nhà phân phối thương hiệu đồng hồ cao su tại việt nam tem chống giả luôn anh em nhé và cái tem này được in tại nước Đức nhé và in tại nước Đức chứ không phải in tại Việt Nam rồi tôi sẽ lên tay cho anh em coi mẫu đồng hồ này thì à, lên tay rất là yêu luôn anh em ạ mới xu hướng là ngày thiết kế càng mỏng hơn và tinh tế hơn để anh em đeo nó phù hợp hơn Đấy, thì lên tay mẫu đồng hồ này thì rất là yêu rồi anh em nhìn xem phải nói là rất là đẹp sang xịn mịn luôn độ dày rất là hợp giống như một cái mẫu đồng hồ basic thôi anh em ạ rất là bình thường vâng đồng hồ gờ sốc nhưng mẫu đồng hồ này thì nó cũng khá là vừa vặn với cổ tay chứ nó không hầm hố anh em là có cổ tay cỡ khoảng tầm 17 18 19 đeo mẫu đồng hồ này rất là ok nói chung là tay càng to thì đeo gờ sốc càng đẹp đấy để khuyến cáo với anh em là tay càng to thì đeo đồng hồ cờ sốc càng đẹp luôn anh em ạ nó rất là dễ đeo thì mẫu đồng hồ này chống nước những 200 mét cho nên là anh em thoải mái bơi lội bơi thoải mái đến độ sâu 200 mét thoải mái luôn không có lo lắng gì về vấn đề nước non bởi vì nó là dòng đồng hồ chống sốc Đấy, cho anh em thoải mái vận động thể dục thể thao đá bóng đấm bóng được hết các kiểu luôn rồi là thể thao du lịch mọi cái thì ở sốc thì anh em cũng về và vâng. thì tôi cũng hướng dẫn để cho anh em chỉnh giờ luôn nhé đây đầu tiên tay sẽ nhấn giữ và chớt này rồi ở đây thì nó đang là à, múi giờ của Tokyo thì bây giờ ta sẽ chuyển cho em nó về là BKK múi giờ là Hà Nội Bangkok Jakarta đây ta sẽ tìm về BKK ta sẽ nhấn vào nút like này Đấy, Sinh này, BKK đây. Nó thường là Bangkok, Hà Nội, Jakarta, đó là múi giờ à, của à, khu vực. Rồi, ta sẽ nhấn vào nút bốt để điều hướng cho nó em nói sang cái mục khác để ta chỉ cần chỉnh sửa. Đấy, về phần dây thì ta bỏ qua đi. Và hiện tại thì đang giờ là 10 giờ 54 này. Khi ta bắt về cái BKK thì nó sẽ tự chuyển múi giờ cho anh em luôn. Cho nên anh em chỉ cần next thôi anh em ạ. Rồi, 11 tháng 4 này. Đấy. Rồi, đây ví dụ là không phải là 10 giờ mà là ra 11 giờ chẳng hạn thì ta có thể nhấn vào đây anh em lên xuống ở hai nút này này đây nó vướng cái dây bóng này ấn nó hơi khó anh em ạ đây 9 này 8 này 7 này đó ví dụ đây đây 10 đó rồi ta lại nhấn vào nút mốt này đó thì để chuyển sang phần phút để chỉnh nó nhấp nháy ở đâu ta chỉnh ở đấy anh em nhé rồi đây tiếp tục này đấy, đấy. vậy đấy thì ta cần chỉnh nó như vậy thôi rồi sau đó thì ta sẽ kết thúc cho em nó bằng cái nút ăn chớt này rồi sẽ kết thúc cái quá trình cài đặt cho em nó rồi ta muốn eh, chuyển sang báo thức này hoặc là chỉnh sang các chế độ thể dục thể thao khác thì ta lại nhấn vào nút mốt để điều hướng đấy, ví dụ là ta muốn tìm báo thức đấy ví dụ alarm đây này anh em này đấy alarm này nó đang là 12 giờ không không mặc định này chúng ta bây giờ ta muốn chỉnh à, báo thức cho em nó này đây ta nhấn giữ này rồi đấy 12 giờ nó nhấp nháy rồi thì ta có thể chỉnh đấy một giờ này 2 giờ hoặc là 5 6 giờ gì đó thì nó sẽ kêu cho anh em đây này đúng không ví dụ 6 giờ rồi 6 giờ 30 chẳng hạn rồi đây ta sẽ này cho nó lên 30 Đấy, ta sẽ nhấn vào nút start này để tăng nó lên này rồi ok thế là xong đấy khi mà biểu ra ta hẹn được 6 giờ 30 giờ ta kết thúc trong quá trình nhận đàn này ta nhấn một phát vào nút add trước này đấy thế thì lúc 6 giờ 30 sáng buổi sáng thì nó sẽ là kêu cho anh em nó sẽ báo thức cho anh em nhé rồi mẫu đồng hồ này thì có giá bán là rất là hợp lý luôn anh em ạ có 7 triệu 254 nghìn bảo hành 5 năm tại hệ thống đồng hồ Casio toàn quốc luôn cho nên là anh em khi mua về sản phẩm của chúng tôi thì anh em hoàn toàn yên tâm nhé không phải lo lắng gì về các chế độ bảo hành của thương hiệu đồng hồ Casio nữa vâng đi kèm với sản phẩm thì bao giờ có chiếc hộp đây đấy một chiếc hộp là vân à, cáp rất là đẹp này và hộp giấy này sách hướng dẫn này đó rất là chuyên nghiệp luôn anh em ạ rồi thì à, hiện tại mẫu đồng hồ này đang được bán tại à, đồng hồ giấc của chúng tôi đây thì có địa chỉ tại tầng uh, trung tâm thương mại Garden này đường Mỹ Trì Mỹ Đình Nam Trường Liêm thành phố Hà Nội này tầng hầm Mixi Savico Long Biên này số 7 số 9 đường Nguyễn Văn Linh Long Biên Hà Nội và có địa chỉ website ví dụ anh em không thích mẫu đồng hồ này anh em có thể thích mẫu đồng hồ khác thì anh em có thể lên website của chúng tôi để xem những mẫu đồng hồ khác anh em nhé và có cả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 À, còn bây giờ thì tôi xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.